anh ơi dẫu đã xa nhau mà ta vẫn nhớ tháng năm ngọt ngào qua rồi xuân hạ thu đông bờ xe bên nước đứng trong đời con sông miền người sao mãi xa xăm hỡi thuyền sông buồn chẳng nói được chi dường như ta đã xa nhau thật